mãi treo quán dốc hỡi người người ơi mãi chơi mãi treo quán dốc mà để ta dám mơ em ơi anh sợ vương lời thề nên đành thôi chỉ dám